các cái dụng cụ cần thiết để tiến gà các bạn Đấy, cái kim chỉ để khâu lại cái sau khi mình uh, tiến xong mình sẽ khâu lại một cái dao lam để mình uh, mổ bông cái thuốc sát trùng các bạn thuốc sát trùng để chống nhiễm trùng con gà Đấy, banh đây là cái con uh, gà sống các bạn đấy mình uh, sẽ tiến cái con gà sống này đầu tiên thì các bạn uh, chọn gà gà to các bạn nhé to nó từ khoảng à, một cân tám đến hai cân đó, nhưng mà phải gà sống nhá gà sống thì mới tiến được gà mái thì không tiến được đâu đây gà sống đó Và cách thiên gà thì có hai cách các bạn à, một cách truyền thống của mình là mình mổ từ bụng gà bụng gà xong mình mình sẽ lấy hạt kê nó ra đó còn cách gai à, như cách hiện đại bây giờ thì một số người họ mổ ở chỗ sườn đấy các bạn đoạn sườn này họ sẽ lấy cái hạt kê từ chỗ sườn này ra và các cái dụng cụ cần thiết để họ làm mình thì mình à, làm theo cách truyền thống thôi Đấy, à, gà để vỗ béo con gà các bạn bây giờ đang tầm một tháng 8 tháng 9 âm lịch rồi Đấy, để vỗ béo con gà vào đúng cái chầu dịp Tết ấy gà gà nó lúc đấy nó sẽ bớt, ờ, con gà nó bớt ờ, hung dữ ờ, <clears throat> bớt hung dữ và bớt năng động thì nó sẽ tăng cân rất là nhanh sau khi thiến nhé thịt gà nó sẽ săn chắc lại ăn rất là ngon và bây giờ mình sẽ thao tác cho bạn xem à, <clears throat> thiến gà này thì cũng chỉ cần một mình thôi mình không cần ai cả sẽ kẹp con gà lại để cho nó ở cái vị trí nó phù hợp Đấy, mình sẽ mổ bụng gà <clears throat> thì mình chọn cái vị trí đấy các bạn Đấy, gần chỗ cái phần à, bụng gà chỗ bụng gà Đấy, các bạn à, chọn gà nó to thì cái hạt kê nó lớn rồi các bạn sẽ dễ làm hơn con gà bé thì hạt kê nó chưa lên thì khó làm lắm không làm nổi đó. sau đó thì <clears throat> lấy chiếc dao lam mổ bụng nó ra thôi à, mình mổ dọc nha các bạn nhé Đấy, mình mổ dọc <clears throat> nếu mà mổ ngang thì cũng được thôi nhưng mà đến lúc các bạn khâu ấy, nó nó khó bây giờ mình mổ dọc tùy cẩn thận không là móc vào ruột nó là sẽ không thành công rồi <clears throat> bây giờ mình sẽ đưa tay vào và mình mình lần để vào cái hạt kê nó hạt kê nó thường thường nằm ở chỗ lưng xương sống <clears throat> đây là hạt kê này các bạn đấy nó vẫn còn bé này để to thêm chút nữa thì ờ, làm rất là dễ móc được hạt kê này đây một hạt này còn một hạt nữa mình sẽ móc ra Đây là hạt thứ hai các bạn. Lấy được à, hai hạt cây này ra là thành công rồi các bạn nhé. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ ờ, khâu nó lại Ờ, dùng ờ, thuốc sát trùng bôi lên